Tuần lễ gaming phone, điện thoại chơi game giảm tới 500.000. Xiaomi Black Shark 4 RAM 8GB, giảm 500.000, giá chỉ từ 10 triệu 250.000. Asus ROG Phone 5 RAM 12GB, giảm 500.000, giá chỉ từ 16 triệu 050.000. Xiaomi GT Neo RAM 8GB, giảm 200.000, giá chỉ từ 6 triệu 750.000. ZMica 40 Gaming RAM 12GB, giảm 200.000, giá chỉ từ 8 triệu 250.000.